Hòa Giang xin kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Kính chúc quý vị mùng sau Tết Quý Mão thật ý nghĩa, vui vẻ và bình an. Cũng mong quý vị sẽ thường xuyên cập nhật tin tức mới được đăng tải hàng ngày trên kênh Duyên Vạn Cổ quý vị nhé. Trong chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý nào? Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi ngay sau đây. Trung Quốc ghi nhận 7 triệu ca COVID-19 một ngày ở đỉnh dịch. Kính thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, gọi tắt là CCDC, nói hơn 7 triệu người nhiễm và hơn 4.000 người tử vong do COVID-19 một ngày trong thời điểm đỉnh dịch. CCDC vào ngày 25 tháng 1 cho biết thêm rằng số ca nhiễm khi đó là hơn 7 triệu người một ngày và số ca khám ngoại trú là 2.867 triệu người một ngày. Cũng theo cơ quan này, số ca tử vong vì COVID-19 chạm đỉnh vào ngày 4 tháng 1 với hơn 4.000 trường hợp được ghi nhận trong một ngày. Theo các số liệu được công bố trên trang web của CCDC được đưa ra sau khi một nhà khoa học nổi tiếng của chính phủ cuối tuần qua cho biết 80% dân số Trung Quốc đã nhiễm COVID-19, khiến khả năng COVID-19 bùng phát trở lại trong 2-3 tháng tới khó xảy ra. Trong khi giới chức Trung Quốc cho biết các ca nhiễm bệnh đã đạt đỉnh điểm, một số chuyên gia toàn cầu đã lên tiếng cảnh báo về khả năng gia tăng các ca nhiễm bệnh ở các vùng nông thôn, trong bối cảnh có hàng triệu người Trung Quốc về quê để đoàn tụ gia đình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay. Dữ liệu được đưa ra sau bình luận của một quan chức tại Ủy ban Y tế Quốc gia, người tuần trước cho biết Trung Quốc đã vượt qua đỉnh điểm số bệnh nhân COVID-19 tại các phòng khám sốt, phòng cấp cứu và trong tình trạng nguy kịch. Vào ngày 12 tháng 1, giới chức Trung Quốc cho biết, nước này ghi nhận gần 60.000 ca tử vong vì COVID-19 trong bệnh viện kể từ khi chính quyền nước này dỡ bỏ chính sách Zero Covid hà khắc Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại rằng còn nhiều ca tử vong chưa được báo cáo vì chính quyền nước này không tính những ca tử vong tại nhà. Ngoài ra, nhiều bác sĩ cho biết họ không khuyên khích viện dẫn COVID-19 là nguyên nhân tử vong. Bên cạnh đó, tại Việt Nam, bản tin phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 26 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết Quý Mão của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc COVID-19, gần gấp đôi ngày trước đó. Dịch bệnh thảm khốc, dịch bệnh Dịch bệnh thảm khốc, số người hủy hộ khẩu Trung Quốc tăng cao gấp 3 đến 5 lần. Theo Vương Ninh, một người làm việc trong lĩnh vực y tế ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do vào ngày 25 tháng 1. Theo dữ liệu nội bộ của hệ thống y tế và Cục Dân Chính, kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, số lượng người hủy hộ khẩu ở Giang Tô đã tăng gấp 3 đến 5 lần so với cùng thời kỳ năm ngoái, thậm chí có nơi còn cao hơn. Một số bạn bè của tôi là công chức, họ phải làm xử lý việc gạch bỏ hộ khẩu, số lượng gấp 3 lần bình thường. Tôi nghe được một số dữ liệu liên quan từ những người kinh doanh dịch vụ tăng lễ ở ngoại thành nói rằng số người chết vì dịch bệnh cao gấp 4 đến 5 lần. Ông Vương Ninh nói rằng điều kiện y tế ở các thành phố cấp 2 và cấp 3 của Trung Quốc rất kém, số người chết còn cao hơn. Ngô Tôn Hữu, nhà dịch tễ học trưởng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc trước đó nhấn mạnh rằng có hơn 70.000 ca tử vong trong bệnh viện, nhưng ông không đề cập đến số ca tử vong bên ngoài bệnh viện. Vào hôm 25 tháng 1, phóng viên đã gọi điện đến đồn cảnh sát ở đường Hợp Tác, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc để tìm hiểu về việc hủy hộ khẩu. Và cảnh sát trả lời cuộc gọi nói rằng, văn phòng đăng ký hộ khẩu của Cục Công an thành phố phải đợi sau Tết Nguyên đán mới xử lý vấn đề này. Ở thành phố thì phải sau mùng 8 Tết mới làm việc. Ở đây tôi thật sự không biết, tôi không rõ lắm. Bạn có thể hỏi bộ phận xử lý hộ khẩu. Phóng viên cũng đã hỏi thăm sở cảnh sát Bạch Trang của huyện Tham Trạch, thành phố Thạch Gia Trang. Đầu dây bên kia cho biết, sau Tết nguyên đáng sẽ có rất nhiều người tiến hành gạch bỏ hộ khẩu. Mùng 7 âm lịch, chỗ tôi mở cửa làm việc, lại là ngày nghỉ Tết nên chắc lúc đó sẽ có rất nhiều người đến. Phóng viên hỏi thêm, vậy có nhiều người hủy hộ khẩu hơn trước không? Nhân viên sở cảnh sát trả lời, chuyện đó chúng tôi không rõ. Nếu xác thực là qua đời, cần mang theo giấy chứng tử, số hộ khẩu, chứng minh thư và giấy hỏa táng đến cho chúng tôi để hủy hộ khẩu. Nhiệt độ xuống thấp kỷ lục ở Trung Quốc, vùng đất sát biên giới Nga có nhiệt độ âm 53 độ C. Không chỉ dịch bệnh tấn công khắp toàn quốc, người Trung Quốc đang chịu đợt khí hậu khắc nghiệt bằng đợt lạnh kỷ lục, nơi thấp nhất nhiệt độ xuống dưới mức âm 53 độ C. Không khí lạnh tấn công 13 tỉnh thành bắt đầu từ ngày nghỉ thứ ba của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Vào ngày nghỉ thứ ba của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, luồng không khí lạnh tiếp tục tràn qua nhiều tỉnh ở phía Bắc Trung Quốc. Tại nhiều vùng, nhiệt độ xuống thấp ở mức kỷ lục theo quan sát của cơ quan khí tượng Thủy Văn, từ ngày 25 tháng 1 năm 2023, nhiệt độ tại 13 tỉnh thành phía Bắc Trung Quốc đã xuống mức thấp nhất trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ xuống mức thấp trong lịch sử tại thị trấn Amro, thành phố Mohe, tỉnh Hắc Long Giang, nơi được mệnh danh là cực Bắc của Trung Quốc, là âm 53 độ C, vượt qua mức cực đoan lịch sử âm 52,3 độ C vào ngày 13 tháng 2 năm 1969. Mức lạnh này phá kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất kể từ khi Trung Quốc có hồ sơ khí tượng. Theo tờ Nhật báo Bắc Kinh đưa tin, nhiệt độ tại 13 thành phố thủ phủ của các tỉnh ở phía Bắc đã chạm mức thấp mới kể từ đầu mùa đông. Nhiệt độ ở nhiều nơi trong số đó thấp tới âm 20 độ C, bao gồm Trường Xuân âm 27,3 độ C, Thẩm Dương âm 21,8 độ C, Hồi Hộp âm 28,6 độ C, Thái Nguyên âm 19,4 độ C. Bắc Kinh âm 16,7 độ C, Thiên Tân âm 15,2 độ C, Thạch Gia Trang âm 11 độ C, Tây An âm 6,6 độ C, Lan Châu âm 15,6 độ C, Ngân Xuyên âm 18,8 độ C, Tây Ninh âm 21,5 độ C, Uruguay âm 23,6 độ C, Tây Nam là âm 13,6 độ C. Trong số đó, hồi hộp lạnh nhất kể từ cuối tháng 1 năm 1971 lập kỷ lục lạnh nhất trong gần 50 năm. Đợt không khí lạnh này có mức độ vượt quá đợt đại không khí lạnh vào năm 2016. Ngoài ra, Tây Ninh lần đầu tiên nhiệt độ giảm xuống dưới âm 20 độ C trong mùa đông này. Các tỉnh Tế Nam, Thạch Gia Trang lần đầu tiên nhiệt độ giảm xuống dưới âm 10 độ C trong mùa đông này. Ngoài ra, theo tin tức từ Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, vào ngày 25, từ ngày 29 đến ngày 30, ở phía Tây Tạng sẽ có tuyết rơi nhẹ đến trung bình, tuyết rơi dày và rất dày từ Busan đến Nilam, tuyết rơi dày cục bộ. Đợt không khí lạnh kỷ lục ở Trung Quốc đang tác động tới Việt Nam. Từ tối qua ngày 25 tháng 1 năm 2023, nhiệt độ lạnh dần ở Hà Nội và tăng cường trong ngày 26 tháng 1 năm 2023. Giới nhà giàu Trung Quốc tăng tốc di cư, mang hàng trăm tỷ đô la ra nước ngoài. Quý vị thân mến, khi Bắc Kinh dỡ bỏ các hạn chế đi lại, giới nhà giàu Trung Quốc đang đẩy mạnh di cư, họ đổ tiền vào bất động sản và tài sản ở nước ngoài, khiến khoảng 150 tỷ đô la chảy ra nước ngoài mỗi năm. Các chuyên gia tư vấn nhập cư cho biết, kể từ khi kết thúc chính sách Zero Covid vào tháng 12 năm 2022, nhiều người giàu Trung Quốc đã bắt đầu ra nước ngoài để khảo sát bất động sản hoặc xác định kế hoạch nhập cư. Theo hãng tin Bloomberg, vào ngày 25 tháng 1 đưa tin, công ty luật di cư Canada Sobigprop nhận thấy khách hàng Trung Quốc tìm cách di cư đến các nước Bắc Mỹ ngày càng trở nên cấp thiết. Dasha Molova, luật sư cấp cao của Supergraph, nói với Bloomberg rằng tôi có thể nói rằng mọi người đã thực sự chán ngấy trong 6 tháng qua. Vì vậy, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng số lượng đặc lịch tư vấn. Hiện tại, các khách hàng của chúng tôi đến từ Trung Quốc. Họ sẵn sàng để di cư và họ muốn di cư càng sớm càng tốt. Gracia Herrero, giám đốc điều hành bộ phận châu Á-Thái Bình Dương của Natixis SA đã nói với Bloomberg rằng trước đại dịch COVID-19, Trung Quốc phải đối mặt với khoảng 150 tỷ đô la vốn chảy ra nước ngoài hàng năm, bởi vì mọi người không thể đi du lịch nước ngoài trong 3 năm qua. Tuy nhiên năm 2023, con số này có thể còn cao hơn. Các tính toán của cô dựa trên việc xem xét sự khác biệt không giải thích được trong dữ liệu du lịch toàn cầu. Ước tính đây là số tiền người Trung Quốc chi tiêu vĩnh viễn ở lại nước ngoài. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một lượng lớn tiền chảy ra trong năm nay. Điều này có thể gây áp lực lên đồng nhân dân tệ và tài khoản vãng lai Herrero nói rằng nếu nhiều người không thể rút tiền, quy mô của dòng vốn có thể không lớn hơn những năm trước, nhưng nó vẫn có thể ảnh hưởng đến lực lượng lao động, năng suất và tăng trưởng những người có giá trị tài sản ròng cao rời khỏi Trung Quốc. Một số lượng lớn người Trung Quốc giàu có đã di cư ra nước ngoài kể từ năm ngoái. Theo New York Rail, đối tác tình báo dữ liệu toàn cầu của công ty tư vấn nhập cư đầu tư Henley Partner, khoảng 10.800 người Trung Quốc giàu di cư vào năm 2022, nhiều nhất kể từ năm 2019 và chỉ đứng sau Nga, Henry Embrandner nhận thấy các câu hỏi từ các cá nhân Trung Quốc về vấn đề di cư đã tăng hơn gấp 4 lần trong những ngày sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại so với một tuần trước đó. Số lượng người di cư thấp trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19, nhưng các yêu cầu đã tăng gấp đôi vào năm 2022. Chukwai IQI, một công ty bất động sản, giúp bán bất động sản quốc tế cho khách hàng châu Á, cho biết số lượng người yêu cầu từ người mua Trung Quốc đã giảm 26% vào năm 2021 và 11% vào năm 2022, nhưng đã tăng 55% cho đến năm 2023 và duy trì ở mức này. Các công ty quản lý tài sản cho biết, những người Trung Quốc giàu có đang lo lắng về cái gọi là khẩu hiệu sự thịnh vượng chung của ông Tập Cận Bình. Vì vậy, họ đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư bất động sản và vốn cổ phần tư nhân ở nước ngoài, những nơi như Hoa Kỳ và Nhật Bản.